Rồi, bây giờ đi đâu đây? Giờ có sang bên hông thì phải ảnh Không á? Cái gì à? Mẹ hỏi chị ạ Thank you. rất là có vị cho đất